Khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành khắp Trung Quốc và các khu cấp cứu quá tải, thì những bệnh nhân đặc quyền có thể che ngang hàng đợi của bệnh viện vì họ quen biết ai đó, đưa hối lộ hoặc trả tiền cho những người có quan hệ. Reader có được thông tin này qua ba người đã dùng cách ấy để nhận được sự chăm sóc y tế và thông qua 7 bác sĩ ở 6 thành phố. Gần đây, nhiều công ty sản xuất thương mại với nước ngoài ở nhiều nơi tại Trung Quốc đang đứng trước bờ vực phá sản do không nhận được đơn đặt hàng. Vốn nước ngoài cũng liên tục rút dần. Nghiên cứu của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho thấy xuất khẩu ngoại thương của nước này sẽ giảm trong năm nay. Kính thưa quý vị, Steven, một nhà tài chính ở độ tuổi 40 nhiễm COVID-19 tại Bắc Kinh vào thời điểm dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 12 năm 2022. Anh chia sẻ lại rằng anh cảm thấy bất ổn cho đến ngày thứ 8 và rồi tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Người lái xe của em gái anh đã đưa anh đến bệnh viện, hầu như chỉ có thể đi lại một chút ít và cố gắng thở. Anh được cho biết là không có giường bệnh. Xe bèn đưa anh đến nơi khác nhưng anh lại bị từ chối. Ngày càng tuyệt vọng, em gái anh đã nhờ vả các mối quan hệ của cô. Sau nhiều giờ gọi điện liên tục, Steven được đưa đến một bệnh viện đông đúc, được cung cấp oxy và một chiếc giường vốn là khu dành cho trẻ em mẹ của bạn cùng lớp của cháu trai anh làm việc ở đó. Nếu tôi không có mối quan hệ ấy, thì tôi đã không có giường và thuốc. Steven kể với Reader, anh đã phải nhập viện 20 ngày với những gì các bác sĩ chuẩn đoán là viêm phổi nặng. Anh muốn giấu họ của mình vì đây là vấn đề nhạy cảm. Thông lệ này có từ lâu và đã là bình thường trong vận hành của hệ thống y tế Trung Quốc. Hệ thống này vốn đã hạn chế về nguồn lực, nay lại còn căng thẳng nghiêm trọng sau khi Bắc Kinh đột ngột chấm dứt các hạn chế COVID-19 vào đầu tháng 12. Đã có nhiều báo cáo về các bệnh viện và nhà xác chật kín người. Trung Quốc chỉ có 4,37 giường ICU trên 100.000 người vào năm 2021 so với 34,2 ở Hoa Kỳ vào năm 2015, theo một bài báo cáo của Trường Y tế Cộng đồng Phúc Đáng của Thượng Hải. Các mối quan hệ có thể như bệnh nhân là quan chức chính phủ, có quan hệ với một người hoặc có quan hệ với họ hàng, với nhân viên y tế, các bác sĩ cho biết. Mối quan hệ của bạn càng cao cấp thì điều trị càng tốt hoặc xếp hàng chờ càng dễ. Nếu bạn biết người đứng đầu bệnh viện thì sẽ không khó để có được giường bệnh, một bác sĩ Thượng Hải cho biết. Mặc dù Trung Quốc đã cố gắng trấn áp nạn hối lộ bác sĩ, nhưng các quy định đã tập trung vào các khoản thanh toán từ các công ty dược phẩm hơn là từ bệnh nhân. Gần một thập kỷ trước, Trung Quốc đã cấm các bác sĩ nhận phong bao có chứa tiền mặt như một phần của cải cách chăm sóc sức khỏe rộng rãi vào tháng 4 năm 2022. Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết các cơ quan chức năng nên tăng cường kỷ luật đối với những bác sĩ nhận những khoản tiền đó. Các bác sĩ và chuyên gia cho biết hiện tượng dùng bao phong bì và các quan hệ vẫn tồn tại. Song Jung Hong, thành viên cấp cao về sức khỏe toàn cầu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York cho biết, dùng quan hệ để tìm dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng là điều rất phổ biến ở Trung Quốc. Nhiều bệnh nhân ở nông thôn, bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng nghiêm trọng sẽ không chủ động tìm kiếm chăm sóc, mà thay vào đó họ lựa chọn chết ở nhà, Hùng nói. Ủy ban Y tế Quốc gia và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã không trả lời các yêu cầu bình luận. Số ca nhập viện do COVID-19 ở Trung Quốc đã lên đến đỉnh điểm, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng có thể xảy ra các đợt lây nhiễm tiếp theo. Lương bổng thấp, thu nhập xám, các chuyên gia và bác sĩ cho biết Trung Quốc giữ chi phí chăm sóc y tế ở mức thấp để dễ tiếp cận, nghĩa là nhiều bác sĩ thường xuyên bị trả lương thấp và nghề này phải vật lộn để thu hút nhân viên, dẫn đến việc xếp hàng dài hơn để được chăm sóc y tế. Theo Cục Thống kê Quốc gia, vào năm 2020, có 546.657 nhân viên y tế mới gia nhập hệ thống, mức thấp nhất kể từ năm 2017. Bạn nhận được 10.000 nhân dân tệ tương đương 1.463,7 USD đến 15.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Số tiền đó xứng đáng bao nhiêu cho thời gian dài và chuyên môn. Một bác sĩ thực tập ở Thượng Hải giàu có cho biết, đồng thời nói thêm rằng các bác sĩ thường phải đến độ tuổi ngoài 30 mới đủ điều kiện nhận mức lương như vậy, thật nhục nhã. Tại các thành phố nhỏ hơn, các bác sĩ mới có thể kiếm được ít nhất 3.000 nhân dân tệ đến 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng hai bác sĩ tại một thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên cho biết, nếu bạn có thể sống và đủ ăn từ tiền lương của mình thì bạn đã làm rất tốt rồi, một trong số họ nói. Những món quà tiếp cận như trà bánh đắt tiền và phong bì có tiền thường được trao cho bác sĩ chính, nhưng đôi khi cũng được trao cho y tá trưởng và người tạo mối quan hệ. Điều đó có thể dẫn đến tổng hóa đơn chăm sóc cao gấp đôi chi phí y tế chính thức. Hai người gần đây đã thực hiện các dịch vụ chui cho Reader biết. Đối với nhiều bác sĩ trong bệnh viện, thu nhập chính của họ không phải từ lương cơ bản mà là từ thu nhập xám, những phong bao lì xì mà họ nhận được từ bệnh nhân, bất chấp cuộc đàn áp tham nhũng trong lĩnh vực y tế, ông Hôn nói. Đối với những người không có mối quan hệ thì thanh toán cho người trung gian được gọi là bò vàng đại lý có thể hữu ích. Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 gần đây của Trung Quốc, mạng xã hội xôn xao bàn tán về việc các đại lý yêu cầu 4.000 nhân dân tệ đến 5.000 nhân dân tệ để sắp xếp một giường bệnh, với những bình luận về việc liệu khoản thanh toán đó có xứng đáng hay không và cả về tính công bằng của việc tiếp cận đó. Các cuộc hẹn với bác sĩ riêng trở nên rẻ hơn. Một đại lý đã tuyên bố trong một quảng cáo rằng có thể tiếp cận bất kỳ bác sĩ nào ở bất kỳ bệnh viện nào ở Thượng Hải, cho biết sẽ tốn 400 nhân dân tệ để xếp hàng cho một cuộc hẹn với bác sĩ hàng đầu trong một bệnh viện hàng đầu. Doanh nghiệp Trung Quốc trong nước không có đơn đặt hàng, nước ngoài rút vốn vào ngày 14 tháng 2, các báo cáo liên quan đến ngoại thương của nhiều kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc chủ yếu tập trung vào chủ đề như các đơn hàng xuất khẩu nhiều đến mức được lên kế hoạch đến quý 2, đơn hàng ngoại thương nhiều, doanh nghiệp dệt may tất bật sản xuất, các doanh nghiệp đồng bằng sông Dương Tử đang tích cực giành đơn hàng ở nước ngoài. Đơn đặt hàng ngoại thương nhiều, doanh nghiệp bận rộn sản xuất để mô tả tình hình của ngành xuất khẩu ngoại thương. Tuy nhiên, cũng có thông tin nhiều công ty xuất khẩu ngoại thương ở nhiều nơi tại Trung Quốc đang đứng trước bờ vực phá sản do không nhận được đơn hàng. Vào ngày 14 tháng 2, theo đài Á Châu Tự Do RFA đưa tin, doanh nhân ngoại thương ở Chiết Giang tên là Lưu Hiệu Di trong một cuộc phỏng vấn cho biết, Kể từ đầu năm nay, hầu như không nhận được đơn đặt hàng nào, xuất khẩu giảm đáng kể và bến cảng hiện lên một cảng tượng tiêu điều. Cô cho biết cảng Thượng Hải và cảng Bắc Luân hiện đang rất tiêu điều, không có lái tàu hỏa không có xe tải, không có container, sản lượng hàng hóa qua cảng Thượng Hải có thể bị Singapore vượt qua trong năm nay. Thương mại với Mỹ đã giảm xuống vị trí thứ ba và người Mỹ đã chuyển đơn đặt hàng sang nước khác. Ngoài các lệnh trừng phạt bên ngoài thì nguyên nhân nội bộ cũng rất lớn. Ông Lữ Vạn Niên, người đứng đầu một công ty xuất khẩu ngoại thương, nói với RFA, rằng môi trường chung của Trung Quốc không phù hợp với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và việc vốn nước ngoài rút lui là xu hướng tất yếu, cùng với việc dịch chuyển đơn hàng của khu vực Âu Mỹ dẫn đến doanh nghiệp tư nhân nợ nần chồng chất, chính quyền cũng không cách nào thúc đẩy nền kinh tế, ngoại thương giảm, xuất khẩu giảm, bất động sản cũng xong. Trên mạng Internet cũng có nhiều người sáng lập doanh nghiệp tư nhân phàn nàn về môi trường kinh doanh tồi tệ. Lấy ngành quần áo quanh tôi làm ví dụ, đã sụp đổ rất nhiều, nhiều nhà máy đã sa thải công nhân trong năm nay và việc này trở thành tình trạng bình thường. Không có việc làm, hiện giờ đang chuẩn bị bán máy móc để duy trì hiện trạng. Hơn nửa năm nay, tôi không nhận được đơn đặt hàng mới. Nhà máy do chính tôi thành lập đã đóng cửa như thế này. Nhà chúng tôi đã làm kinh doanh hơn 10 năm, tôi chưa bao giờ trải qua tình trạng thị trường như năm nay. Khách hàng của chúng tôi chủ yếu đến từ các Nhị Tân, Thẩm Dương, Trịnh Châu và Thạch Gia Trang. Nghe nói khách hàng năm nay cũng không kinh doanh được gì, cho nên dẫn đến nhà máy của chúng tôi không có đơn đặt hàng. Có cư dân mạng đã suýt 33 nhà máy của Toshiba của Nhật Bản khẩn cấp rút khỏi Trung Quốc Cộng sản, 400.000 người mất việc làm, 600.000 người ở Thượng Hải, Thâm Quyến và Đông Hoảng không tìm được việc làm, nhà sản xuất phụ tùng gốc của Apple ở Đông Hoảng không nhận được đơn đặt hàng, ba nhà máy đóng cửa, 120.000 người đối mặt với tình trạng thất nghiệp, 4,6 triệu nhà máy kêu gào vì không có đơn đặt hàng, làn sóng thất nghiệp lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc Cộng sản đã đến. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải chứa rất nhiều thông tin. Ví dụ, Thượng Hải, Đông Hoảng, Thâm Quyến tập trung một lượng lớn lao động nhập cư nhưng họ không thể tìm được việc làm vì các nhà sản xuất không có đơn đặt hàng. Hàng ngày, người ta thu dọn đồ đạc ra về trước cổng nhà máy, không ai biết tiếp theo sẽ đến lượt ai khăn gói ra đi. Nhà xưởng bỏ trống, dây chuyền ngừng sản xuất do đơn đặt hàng chuyển ra nước ngoài. Còn có thiết bị đã được đóng gói, dây chuyền sản xuất sẽ được chuyển đến Việt Nam. Một người quay video cho biết, tại một khu công nghiệp ở thị trấn Trường An, thành phố Đông Hoảng, Do ảnh hưởng của dịch bệnh, ba nhà máy sản xuất hợp tác với Apple đã giảm đơn đặt hàng và đứng trước nguy cơ đóng cửa. Họ đã tháo dỡ thiết bị và xếp đóng ở sân. Năm nay rất khó tìm được việc làm, còn rất nhiều người vẫn vô gia cư. Có người còn nói trong đoạn video, nhà máy sản xuất đồ dùng gia đình Nam Khang ở tỉnh Giang Tây khó khăn như thế nào. Năm nay, nhiều người làm đồ gia dụng đã từ bỏ ngành đồ gia dụng mà họ đã làm trong nhiều năm, những công ty còn lại thì phần lớn cũng rất chật vật để duy trì. Hiện giờ các ngành nghề đều rất khó khăn, không có cách nào khác. Có chỗ của một công xưởng nói trong đoạn video, không dám cầu mong có kiếm được tiền hay không, có thể tồn tại tiếp được là được. 3 giờ chiều công nhân đã về hết rồi. Năm nay chính là như vậy, luôn trong trạng thái làm nửa ngày, nghỉ nửa ngày, là một ngày, nghỉ ba ngày. Trước đây ở công sở này, khi nói thì phải hét lên, nhưng hiện giờ thì rất yên tĩnh, Năm nay còn chưa đến mùa hè mà đã bước thẳng sang mùa đông rồi, hơn nữa lại luôn là mùa đông, không biết đến bao giờ mùa xuân mới đến. Nguyên liệu thô của tôi đều ở đây và tất cả đều là tiền. Ngoài ra còn có một đống nguyên liệu chất đóng trong nhà xưởng bên cạnh. Trong nhà kho bên kia chất đóng rất nhiều hàng tiêu dùng, không xuất hàng được vì không ai mua cả. Năm nay làm nhà máy ngoại thương quá khó khăn. Viện Nghiên cứu Kinh tế thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc mới đây đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế năm nay. Hai năm trước đó, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, xuất khẩu ngoại thương của Trung Quốc có sự tăng trưởng vượt dự báo. Tốc độ tăng trưởng cả hai năm trước đó là 26%. Tuy nhiên, với sự suy giảm nhanh chóng của lạm phát ở một số nước châu Âu và châu Mỹ, sự đóng góp của giá cả vào tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc cũng sẽ có xu hướng giảm xuống, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như nhu cầu quốc tế giảm và chi phí sản xuất tăng. Dự kiến tốc độ tăng trưởng xuất khẩu năm nay của Trung Quốc sẽ cho thấy một con số âm so với cùng kỳ năm ngoái. Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cũng thừa nhận vai trò xuất khẩu rộng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm nay có thể chuyển sang mức âm. Trước đó, theo thống kê từ giới kinh tế, những năm gần đây, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc chiếm từ hơn 20% đến 30% GDP tổng sản phẩm quốc nội. Một số nhà phân tích cho rằng nền kinh tế Trung Quốc hiện tại đang trong thời kỳ suy thoái và nhu cầu trong nước không khởi sắc. Cùng với sức tiêu dùng của người dân giảm, nhu cầu đối với hàng hóa nước ngoài cũng sẽ giảm. Do đó, bên cạnh xuất khẩu, nhập khẩu cũng sẽ giảm theo. Kinh tế Trung Quốc dự đoán sẽ có làn sóng đào thoát những năm gần đây, giới đầu tư Trung Quốc có xu hướng dần dịch chuyển qua Việt Nam. Họ thuộc nhiều lĩnh vực như công nghiệp đóng giày, đồ gia dụng, công nghệ điện tử. Theo Reader, tập đoàn công nghệ POA với thị trường lớn tại Trung Quốc có kế hoạch đầu tư 400 triệu USD để xây dựng hai nhà máy tại Việt Nam nhằm cung cấp màn hình TV cho Samsung và LG Electronics Nhà sản xuất phụ kiện điện thoại di động Ukraine có niêm yết trên C cũng chịu áp lực chi phí khiến tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận chậm lại. Một người làm truyền thông độc lập ở Bắc Kinh có tên Trương Hoa nói với Eurotimes vào hôm 30 tháng 1 rằng nhiều hãng công nghệ khác cũng trong cảnh tương tự. Từ năm 2022 đã có xu thế dịch chuyển dây chuyền sản xuất đến Việt Nam. Một số nhà sản xuất đèn chiếu sáng ở Phần Sơn chuyển nhà máy đến cảng Phòng Thành, Quảng Tây tiếp giáp với Việt Nam. Nhà bình luận Vương Hách, người Hoa tại Mỹ nói với The Real hôm 30 tháng 1 rằng dịch bệnh kéo dài 3 năm đã tác động rất phức tạp đến nền kinh tế Trung Quốc. Thất bại của Zero Covid thể hiện nổi rõ qua việc công nhân Foxconn bỏ trốn khỏi xưởng đốt iPhone. Tháng 12 năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc bất ngờ đột ngột bỏ phong tỏa xã hội và tốc độ lây nhiễm Covid-19 sau đó cũng nhanh chóng tăng vọt. Trong vòng 20 ngày, tỷ lệ lây nhiễm nhiều hơn tới 80% vượt xa tưởng tượng của thế giới. Theo tờ Nikkei Nhật Bản, do tính chất bấp bênh của cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung cũng như cách chống dịch bệnh của nhà chức trách Trung Quốc, cuối năm ngoái, Apple đã đẩy nhanh việc di dời chuỗi cung ứng sang Ấn Độ và Việt Nam. Sản phẩm Pro E dòng MacBook sẽ được sản xuất tại Việt Nam bởi công ty mẹ Honhai của Foxconn, trong khi việc sản xuất iPhone được lên kế hoạch phân tán tại Ấn Độ. Sẽ có làn sóng di cư mới ra nước ngoài Doanh nhân Liu cho hay, nỗ lực từ nhiều chính sách khiến nền kinh tế Trung Quốc trong quý đầu tiên của năm nay dự kiến sẽ có được mức tăng trưởng vừa phải, giúp nhiều doanh nghiệp bình ổn hơn. Nhưng điều đó không ngăn được khả năng có không ít doanh nghiệp có thể đóng cửa trở lại trong thời gian khoảng tháng 5 đến tháng 6 của quý 2. Ông giải thích xu thế dịch chuyển nhiều qua Việt Nam vì dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay sẽ còn cao hơn năm ngoái. Cùng quan điểm, nhà bình luận Vương Hách phân tích rằng nền kinh tế Trung Quốc năm 2023 sẽ rất khó khăn vì nhu cầu trong nước trì trệ, đầu tư chạm đáy và xuất nhập khẩu yếu. Lúc này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu muốn tồn tại thì phải nhanh chóng di dời cơ sở công nghiệp ra nước ngoài. Ngoài ra, sự thật về số người Trung Quốc nhiễm và tử vong vì Covid-19 trong 3 năm qua bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu đã trở thành một biến số quan trọng khác ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc.